thánh thơ từ thiên đình bài số 13 với năm Bính Dần Giảng lúc 1 giờ 27 phút Ngày 22 tháng 10 năm 2021 con dân Việt Nam rồi đây sẽ tới sau ngày đại chiến sẽ là những ngày đẹp đảo tốt tươi bởi khi thế giới qua nhiều đổi thay từ luồng tâm thức đến luồng tư tưởng không còn như trước trời đã ban ân qua ngàn tỷ năm cho người thực tỉnh để cơ tận diệt không quá bi thương rồi đây chiến sự là để thế giới định phân rõ ràng bên tà bên ác cuộc chiến giao tranh như nước với lửa bởi trời đã cho mọi thứ vào lò đem ra từ sức vàng giả thời tan vàng thật thời sáng và đó là thời chấn tướng sự thật phải được phơi bày cho nên hết thảy thịt bạc sớm son đều bị rớt xuống lộ ra mặt thật đâu là chính thể tà ác sáng mân đâu kẻ giả dân đổi lúc tu hành để gặp người hiền đâu kẻ giang tham bán nước làm giàu gây bao tội lỗi con ơi tất cả rồi sẽ chôn vùi trong một thảm họa xảy ra rất gần tối năm bính dần sẽ vào hồi kết của mọi thảm họa trên thế gian này để ngày tươi sáng rọi tới muôn nơi khắp hành tinh này đó cũng là lúc di lặc ra tay cho thấy nhiệm màu kiểu nguy nhân loại lập nên đời mới đời của tiếng cười đời của niềm vui chim chóc hoang ca muôn loài nhảy múa như con một nhà Hòa đồng hòa ca mọi nhìn khắp chốn một kỷ nguyên mới bắt đầu từ đây